của cái dòng xe Kia Karen Và cũng là màu đắt nhất với cái sản phẩm này thì chúng tôi đang giao bán với giá là 315 triệu đồng cho một chiếc xe 7 chỗ ngồi số tự động bàn đủ là phiên bản đủ cho nên nó có các trang bị như là điều hòa tự động, phanh ABS, cửa sổ trời, à, gương kính chỉnh điện, gương cụp điện, la răng là la răng 10 nan. Rất là trẻ trung luôn quý vị nhá. Thân vỏ của nó thì chúng ta thấy còn căng đét luôn. Không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này. Tên tư nhân và chúng tôi cũng mua của chính chủ luôn Chủ nhân của chiếc xe này Người ta sử dụng chiếc xe này cũng rất là cẩn thận nhá Bảo hiểm thân vỏ của xe vẫn còn đến tháng 5 2020 cơ quý vị ạ Đấy, Với cái ờ, bảo hiểm thân vỏ này thì chúng ta còn một cái thời gian rất là dài luôn Chúng ta thấy là các cái đường chỉ chạy dọc theo xe còn căng đét luôn quý vị nhá Không bị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 bao vận chuyển cho khách hàng ở xa Và với cái sản phẩm này thì chúng tôi cam kết là một chiếc xe không kinh doanh taxi Không chạy dịch vụ, không đâm đụng, không ngập nước Máy gầm đại chất sản xuất năm 2010 bản 2.0 số tự động Vâng và vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe quay thật kỹ chiếc xe Kia Karen sản xuất năm 2010 để chuyển tải đến cho quý khách hàng.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 quý vị còn như mới tinh luôn biểu tượng Kia và hai thanh tản nhiệt chrome tạo cái điểm nhấn cho chiếc xe này nó trẻ trung và cũng rất là sáng luôn quý vị cụm đèn pha bên lái đây cũng rất là trong không có dấu hiệu gì của sự hoen nố hay bị nứt vỡ hay bị bạc màu đây quý vị nhá cái đèn gầm phía dưới này cũng vậy cũng rất là trong luôn ba đợt sốc thì không có dấu hiệu gì của sự ờ, nứt vỡ và nó cũng còn rất là khớp khít luôn quý vị cabo thì chúng ta thấy cái nước sơn còn bóng loáng luôn hai cụm đèn pha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 là gương tự cụp nha quý vị nha đấy nắp bình xăng cũng được độ inox rồi tiếp theo nữa là cái khoang lốp đấy chúng thấy các cái giảm sóc này chưa một lần động chạm cờ lê mở lết như quý vị nhá sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên luôn đấy và sắt xì của nó chúng ta thấy vẫn còn sáng choang không có dấu hiệu gì của sự mòn mọt mục cả đây kể cả cái phần phía dưới là cái nơi tôi hay chỉ tay đây quý vị chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự cắt vá hay bị à, à, mọt dỉ ở đây quý vị nhá tất cả mọi cái còn sáng choang luôn và cái lốp phía sau bên uh, lái đây quý vị cũng còn khá là dày với cái lốp này chúng ta đi khoảng 2 năm nữa chúng ta mình nghĩ đến việc phải thay lốp nhìn chung là cái dàn lốp của chiếc xe này là rất đều hai năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng của nó đây quý vị Sơn vẫn là sơn zin nha quý vị nhá Và không bị xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu Cụm đèn hậu phía sau đây Trong veo luôn Đấy, Không bị bạc màu, không bị nứt vỡ Và còn rất là khớp khít so với cái hông đèn rồi là cái à, cốp sau Đấy, Biểu tượng Kia Và cũng được chủ nhân người ta thường xuyên bảo dưỡng ở các cái à, ở hãng Đấy, Và điều đặc biệt nữa là Bảo hiểm thân vỏ của chiếc xe này người ta tham gia là 10 triệu đồng à, Vẫn còn thời hạn đến năm 2020 nha quý vị nhá Đấy, cái đèn pha đèn hậu bên bên bên à, phụ đây quý vị Chúng ta thấy cũng trong veo luôn bốn quả đèn của chiếc xe này rất là đẹp Tôi quay cận cảnh chiếc xe này quý vị nhá Chúng ta thấy nước sơn bóng Thân vỏ thì căng đét không có một cái vết gợn nào quý vị nhá Đấy Tiếp theo nữa là cái khoang lốp Đây cái nơi gót của khoang lốp đây Tôi chỉ tay đây là cái nơi mà nó hay tiếp xúc với nước đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mòn bục hay bị cắt vá ở đây quý vị nhá đấy và cái lốp của nó đây cũng còn phải hai năm nữa chúng ta nghĩ đến việc phải thay lốp mặt la răng của nó đây không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ ở đây quý vị đấy và đây tôi truyền tải tiếp đến cho cái khách hàng cái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 nguyên sần nguyên quý vị nhá và đã được chủ nhân người ta đầu tư màn hình camera lùi rồi là à, camera giám sát hành trình đấy khóa điều khiển theo xe hộp số là hộp số tự động quý vị nhá cái hàng ghế thứ nhất đây cũng còn căng đét luôn quý vị rất là sáng không có dấu hiệu gì của sự rách vá hay là bị à, bạc màu đây quý vị nhá đấy thế như vậy cửa sổ trời nhá quý vị nhá và đã được chủ nhân người ta đọc bọc trần 3D rồi đấy, nhìn rất là ấm cúng rất là đẹp luôn cửa sổ là cửa sổ trời nhá quý vị nhá vẫn hoạt động bình thường nhá đấy ai mà say chỉ cần mở cửa này ra là chúng ta đi ờ, đường dài ok luôn đấy rất là tiện lợi như vậy trẻ em cũng vậy đấy đây, à, đi ít đi nhiều chúng ta nhìn cái mặt vô lăng này chúng ta biết luôn này đấy còn sần như mới luôn không có dấu hiệu gì của sự bị mòn hay bị mờ và cái vành vô lăng này nhá cái khóe vô lăng này chúng thấy là vẫn là da xịn của nhà sản xuất luôn quý vị nhá đấy chúng thấy là như vậy đây cái nhựa phía trước của nó đây tắp lô đây chúng ta thấy sần nguyên như mới luôn đăng kiểm của nó đến tận tháng 5 năm 2020 nhé kèm theo đó là cái bảo hiểm thân vỏ cũng đến tháng 5 năm 2020 luôn rất là đẹp luôn nhựa đây chúng ta thấy còn sần nguyên như mới luôn hộp số là hộp số tự động nha quý vị nhá nhiên liệu của chiếc xe này thì nó chỉ nằm trong khoảng từ 7 ờ, cho đến 9 lít xăng trên 100 km thôi đấy chúng ta đây cái nhựa của cái tắp đi cửa bên ờ, bên bên bên ờ, phụ đây đấy chúng ta thấy còn sáng choang và còn sần nguyên như mới thì cái phần nhựa phía dưới này đây quý vị keo chỉ thì cam kết với cái khách hàng là không mất một phân nha quý vị nhá Đấy, các con ốc này chưa một lần mở đâu đấy, đấy là như vậy keo chỉ tươi roi rói không mất một phân kể cả phần phía dưới này đấy như thế là như vậy các cái chốt cửa đây còn sáng choang các con ốc này cũng chưa một lần mở quý vị nhá Đấy, với giá bán là 315 triệu đồng cho một chiếc xe đời cũng khá là cao đấy Đời 2010 Một chiếc xe 8 chỗ ngồi lại mang hộp số tự động nữa quý vị nhá Quý vị không phải chần chừ gì nữa Nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này Điều hòa là điều hòa hai vùng quý vị nhá đấy, rất là tiện dụng cho các hàng ghế phía sau đấy tiếp theo nữa là cái hình ảnh của cái cánh cửa sau bên phụ đây quý vị đấy chúng ta thấy nhựa của nó còn mới không mới tinh luôn quý vị rất là sần luôn nó tươi và keo chỉ của nó đây quý vị cũng không mất một phần nào cả các con ốc này chưa một lần động chạm cờ lên mà lết luôn đấy, kể cả cái phần phía dưới này đây là phần hay tiếp xúc với nước đây hàng ghế thứ hai đây cũng còn rất là căng không có dấu hiệu gì của sự rách vá ở đây quý vị nhá kể cả là hàng ghế thứ ba này cũng vậy Đấy, ngồi cũng tương đối là rộng rãi đây, các cái chốt cửa đây tiện đây rồi quay luôn cả gầm cho quý vị và các bạn xem rõ luôn nhá đây ấy chúng ta thấy tất cả mọi thứ còn sáng choang luôn quý vị nhá xanh lét luôn quý vị Đấy. chủ nhân là người rất cẩn thận cho nên là người ta đến cái thời điểm này rồi người ta vẫn còn mua bảo hiểm thân vỏ Đấy, mà thời hạn sử dụng của nó còn rất là dài luôn đây chúng ta thấy góc quay từ phía bên lái đây cái mặt tablo của nó còn sáng trưng luôn quý vị như mới luôn hàng đặt nhựa nhất vậy các cái chốt cửa đây các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cứ lên mà lên nhựa đây quý vị vẫn còn sần nguyên kể cả phần nhựa phía dưới này đây keo chỉ đây quý vị không mất một phân nào cả các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá Chúng tôi đang truyền tải đến cho quý khách hàng một cái mẫu xe Mà chúng tôi vừa mới mua về Đó chính là chiếc xe Kia Karen Sản xuất năm 2010 Một chiếc xe bản đủ 2.0 Điều hòa tự động phanh ABS Điều hòa hai vùng Vô lăng tích hợp à, Cửa nóc Giám sát hành trình màn hình cam lùi đầy đủ hết quý vị nhá đây là cái cái táp bị cửa sau bên lái đây quý vị chúng dây nhựa còn sần nguyên như mới luôn quý vị nhá không bị mòn không bị mờ một chút nào cả kể cả phần nhựa phía dưới này cũng vậy đây các cái nhựa của cái ờ, áo ghế đây chúng ta thấy cũng còn sáng choang luôn quý vị tiếp theo nữa là cái cốp sau đi đấy đây các cái đinh tán này quý vị của nhà sản xuất đây vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên vào lết Đấy, chúng ta thấy là như vậy các cái đinh tán phía hông bên lái đây cũng còn nguyên bản luôn Đấy. kích tuyếp đầy đủ hết Đấy. nên cái nhựa phía sau này nó nhung còn mới như thế này theo chỉ của cái cốp sau đây quý vị Đấy. không mất một phân nào cả đây, các cái lỗ bấm này vẫn còn vuông đét đây quý vị các con ốc này chưa một lần mở luôn vuông đét luôn Đấy, tôi quay rất là kỹ để truyền tải đến cho quý khách hàng à, những cái hình ảnh chân thực nhất của chiếc xe này để quý vị và các bạn à, đưa ra một quyết định mua xe thật chính xác và cũng để, mất đỡ mất thời gian cho quý khách hàng ở xa chiếc xe có như thế nào thì chúng tôi miêu tả đúng như vậy không thêm bớt quý vị nhé Đấy. lỗi ở chỗ nào thì chúng tôi cũng truyền tải đến ngay cho quý khách hàng và bây giờ thì tôi xin phép được à, đi vào cái khoang máy nhưng mà trước khi đi vào khoang máy tôi xin phép được nổ máy Đấy, chúng ta thấy rằng là Đây này, đến cái tem luôn Chủ nhân người ta còn chưa thêm bóc Tỏ cái độ mới cho nó như nào Đấy, chúng ta thấy cái mặt vô lăng của nó đây Đấy, vô lăng là vô lăng tích hợp như quý vị nhé Điều hòa là điều hòa tự động nha quý vị nhá Đấy, đây cái mặt tắp lô của nó đây Tắp bi cửa đây Còn sáng choang luôn Đây, tắp bi cửa đây, nhựa Còn sần nguyên như mới luôn quý vị Đấy, và cái đồng hồ tua máy nó chỉ nằm trong khoảng từ 8 đến 900 vòng trong trên phút là cái mức đạt quá chuẩn luôn quý vị nhá không có một cái đồng hồ báo lỗi nào trên này đấy tem này còn chưa thấm bóc này rất là mới luôn quý vị camera giám sát hành trình cam lùi đầy đủ hết màn hình đấy như vậy đó. đây bây giờ thì tôi đến cái phần linh hồn của chiếc xe này đó là phần đấy máy đang nổ đấy quý vị nhá đấy máy khô rong luôn quý vị đây đấy không có một vết dầu mỡ nào cả củ rong luôn quý vị nhá đấy như thế là như vậy củ rong luôn đây keo chỉ của cái cabo phía trước đây quý vị đấy, không mất một phân nào cả các cái lỗ bấm vẫn còn tròn xe đây đấy thì vẫn còn tròn xe đây không đâm đụng không ngập nước không kinh doanh taxi không để các cái đinh tán đây quý vị đấy chúng ta thấy vẫn còn zin luôn nha quý vị nhá đấy cái hình ảnh chân thực nhất là keo chỉ của cái cabo phía trước đây quý vị đấy cụ giảm sóc đây các cái đinh tán này quý vị đây các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên luôn đấy kể cả hai bên cũng vậy đây sơn dấu của nhà sản xuất đây quý vị vẫn còn nguyên bản luôn quý vị nhá đấy máy thì đang nổ quý vị nhá đấy máy đang nổ đấy đây này chúng ta thấy là các con ốc mặt máy đây này đấy, chưa một lần mở này chưa một lần động chạm cờ lên mở lết đây quý vị đấy đây các con ốc mặt máy đây đấy chúng ta thấy là như vậy máy thì êm du luôn tính gần không nghe tiếng máy luôn đóng ngay cửa Vâng, quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng tôi đã truyền tải đến cho quý khách hàng những hình ảnh chân thực nhất, những hình ảnh à, <clears throat> đúng nhất của một chiếc xe Kia Karen sản xuất năm 2010 bản 2.0 số tự động.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 vá màn hình cam lùi camera giám sát hành trình cửa sổ trời rồi là hộp số tự động Đấy, cái tắp bị cửa đây chúng ta thấy còn sáng choang luôn quý vị nhá keo chỉ thì không mất một phân nào cả đấy chúng thấy là như vậy đây cái cánh sau bên phụ đây quý vị cái mặt nhựa phía trên đây còn sần nguyên như mới luôn kể cả cái phần phía dưới này keo chỉ thì cũng không mất một phân nào quý vị nhá đấy như vậy kể cả cái phần gầm phía dưới cũng vậy sáng choang luôn à, chúng ta nhìn cái vô lăng này chúng ta biết là đi ít đi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 Và à, trước khi kết thúc video giới thiệu xe này, tôi xin được cảm ơn quý khách đã à, dành thời gian rất là dài để theo dõi các sản phẩm của chúng tôi. Xin được cảm ơn quý khách và chúc quý khách sức khỏe, hạnh phúc và thành công.